rẫy trên ngàn nắng thiêu chang chang đường đi nước ngập mênh mang bàn chân dẫm gai lòng không thở than người dân dưới ruộng lên ngàn tìm lúa đổ bao mồ hôi gánh về từng hạt lúa vàng cùng nhau chung sức cầm cù nhịp